Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review về một hai dòng mặt nạ mới đến từ nhà Tony Moly mà mình vừa mới mua được gần đây thôi Ở bên này là The Chup Chup Green Tea Còn ở hai bên này là Fresh To Go Mình rất là ưng cái packaging của em bên này Nhìn rất là dễ thương Ở đây thì mình có mua hai dòng là Zileo và Nha Đam và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cả um, hai dòng này trà xanh và à, cái gì dưa leo là hai cái dòng mình mà mình sẽ sử dụng ngày hôm nay và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay nhé Đầu tiên thì mình sẽ nói đến chiếc mặt nạ được Chúc chút Green Tea Nhìn qua cảm quan bên ngoài thì mình thấy em này cũng được Có nghĩa là nhìn nó đủ không có quá nhiều đặc biệt trong thiết kế mặt trước sẽ là in hình trà xanh còn ờ, mặt sau sẽ là in thông tin sản phẩm em này giá mà mình mua được là khoảng tầm 15 nghìn khá là rẻ đúng không tại vì đang có đợt sale của Tony Moly ấy đọc qua thành phần chất xuất của em này nhé đây là mặt nạ chất xuất từ trà xanh lên men, được ủ với ánh sáng và nhiệt độ phù hợp lên tới một năm. Các enzyme được tạo ra giúp da dễ dàng hấp thu hơn so với trà xanh thông thường. Ưu điểm của em mặt nạ này là chống lão hóa cho da, cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, giúp thu nhỏ lỗ chân lông, kìm dầu, tránh gây ra nhờn trong thời tiết nóng bức, giúp da mềm và căng mịn hơn, hỗ trợ kháng viêm, giảm, giảm kích ứng đối với da mụn. Và nhận xét của mình đối với cái dòng mặt nạ này ấy, thì thứ nhất là <clears throat> khi mà mình mở cái miếng mặt nạ này ra, điều đầu tiên mà mình nhận thấy đó là cái mùi trà xanh mùi trà xanh sộc lên mũi mình luôn và nó khá là nồng và chất giấy của miếng mặt nạ này thì cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt nếu như các bạn đã sử dụng mặt nạ của Hàn rồi thì em này gần như là tương tự và chất giấy của em mặt nạ này cũng khá là mỏng nhẹ à, ôm mặt rất là tốt đây không hẳn là cái mùi trà xanh đâu mình nghĩ là cái mùi trà xanh lên men nó sẽ có cái mùi như vậy và sau 20 phút đắp miếng mặt nạ này thì các bạn có thể thấy là da mặt mình vẫn còn ướt là cái miếng mặt nạ nó vẫn còn ướt ở trên da mình vẫn đủ để mình có thể đắp lên cổ và tiếp theo sau đó thì mình massage để cho dưỡng chất thẩm thấu vào da tuy nhiên là với cái dòng trà xanh thì nó cung cấp nhiều độ ẩm nên là sẽ không thể nào mà khô hết được vào da và nó sẽ mang lại cái cảm giác hơi hơi dính nếu như mà bạn muốn để dưỡng chất để đi ngủ chẳng hạn thì nó sẽ hơi hơi có cảm giác dính đó và cái điểm mà mình nhận thấy đặc biệt nhất ở em mặt nạ này đó là sau khi mà mình tháo mặt nạ ra rồi massage lại thì da mình có cái cảm giác là nó căng hơn và nó nó nhẹ tinh rồi các bạn đó là cái cảm nhận của mình về em mặt nạ chút chút green tea của Tony Moly này và dòng mặt nạ thứ hai mà mình muốn review trong cái video này luôn đó chính là hai chiếc mặt nạ Fresh to go của Tony Moly luôn ở đây này mình có dòng nha đam ở đây này là dưa leo cái thiết kế này mình thấy là nó rất rất rất rất là xinh luôn nó giống như là một cái cái bịch gọi là gì ta cái cái bịch đồ ăn mà mình để ở trong siêu thị ấy 10 điểm cho thiết kế và cái cảm giác khi mà mình cầm hai cái miếng mặt nạ này cũng khác nhau luôn các bạn cái miếng mặt nạ này thì nó là nhựa bóng nè còn cái mặt nạ này thì nó là giấy nó hơi hơi nhám lại một chút và trong lần này thì mình sử dụng dòng dưa leo của Tommy Moly đây là dòng mặt nạ dưa leo thì giúp làm mềm và tạo độ ẩm cho da bởi vì là hôm qua thì da mình nó hơi hơi kiểu sần sần sần sần lên mấy ngày nay mình ngủ muộn và da nó tệ kinh khủng khiếp luôn Hai em mặt nạ Fresh to Go này thì chất xuất của nó khá là cơ bản và là dòng mặt nạ sử dụng hàng ngày của Tony Moly. Khi mà mình mở miếng mặt nạ này ra thì mình cảm nhận thấy là miếng giấy của nó mỏng hơn và mềm hơn. Nó khá là giống cái chất giấy mask của nhà Jejun và đặc biệt là khi mà mình sử dụng em này thì nó không có mùi gì hết không có mùi gì hết mình phải ghé sát mũi vào cái bao bì của sản phẩm để ngửi mùi thì nó, nó chỉ có hơi hơi hơi một xíu mùi dưa leo thôi còn lại nó không hề có một mùi gì hết và khi mà mình lấy miếng mặt nạ ra thì dưỡng chất cũng theo miếng mặt nạ để đi ra hết không còn bị động lại quá nhiều ở trong bao bì miếng mát này thì nó khá to nó còn bị dư ra hai phần mặt mình nhưng mà lại bị phần lỗ ở mắt và phần lỗ ở miệng thì nó lại bị rộng nên là nó không thể mà đắp được hết lên vùng quanh miệng và quanh mắt của mình nó hai cái lỗ nó bị quá là rộng ấy miếng mặt nạ này cũng bám lên da rất là tốt và với chất giấy này thì nó nhẹ hơn là cái miếng chúc chúc và cũng mỏng hơn nữa và dưỡng chất thì cũng không bị nhiễu xuống cổ của mình và sau 20 phút thì các bạn cũng có thể thấy là miếng mặt nạ này vẫn còn khá là ướt ở trên da của mình và sau đó thì mình gỡ mặt nạ massage để dưỡng chất thấm vào da thì mình đánh giá là cái chất của em mặt nạ Fritz to này nó thẩm thấu tốt hơn là cái miếng à, trà xanh lên men bởi vì cái chất của nó cũng khá là khác nhau thôi cái chất ở bên trước trước kia là của trà xanh lên men thì tất nhiên là trà xanh thì nó sẽ ẩm hơn so với dưa leo nên là nếu như các bạn muốn um, có thể đắp mặt nạ vào ban ngày và sau đó là make up luôn thì mình thấy là cái miếng Fresh to Go này nó tiện hơn là cái miếng trà xanh đó sau khi mà mình rửa mặt thì cảm giác trên da mình khá là cơ bản da mình cũng được cấp ẩm nó cũng mịn hơn nhưng không có cảm giác nhẹ mặt như chút chút nên là mình nghĩ em này nó phù hợp hơn cho skincare hàng ngày nếu xét tổng thể thì điểm mạnh của em mặt nạ chút chút green tea này là nó cho mình cảm giác dưỡng tốt hơn bên cạnh đó là chiết xuất cũng như là thành phần à còn một điểm nữa là mình thấy da mặt mình sau khi đắp cái miếng chút chút này nó cũng sáng hơn nữa nhưng nếu như so về chất chất lượng của miếng mặt nạ thì em này khá là cơ bản và nó giống với hầu hết những cái miếng mặt nạ hàng bình thường khác còn miếng mặt nạ Fresh to Go này thì mình thấy nó có cải tiến về chất giấy mặt nạ hơn không có mùi nếu như mà các bạn không thích những sản phẩm mỹ phẩm có mùi thì hai em này khá là phù hợp tuy nhiên là cái chất giấy mát của nó lại bị nếu như mà các bạn xài của Jejun ấy thì nó rất là vừa mặt và cũng mỏng nhẹ cũng mềm như vậy nhưng mà nó lại ôm rất là vừa mặt không có bị kiểu như là dư ra còn cái phần lỗ của nó lại bị to hơn và cái cảm giác sau khi mà mình sử dụng em này thì nó khá là cơ bản không có quá nhiều điểm đặc biệt đó là hai điểm mà nếu như các bạn có thể so sánh và muốn À, lựa chọn loại nào phù hợp hơn và giá của em Fresh to Go này thì là khoảng tầm 20 ngàn còn giá của em trước trước Green Tea này thì lại rẻ hơn ở mức 15 ngàn nếu như các bạn muốn đang muốn tìm một loại mặt nạ mới trong mùa thời tiết kiểu ẩm ương như thế này thì mình giới thiệu với các bạn hai ba hai dòng mặt nạ này và đó là tất cả những review cảm nhận của mình về hai chiếc mặt nạ à không hai dòng mặt nạ đến từ nhà Tony Moly mà mình mới mua gần đây mình hy vọng là video này sẽ có ích với các bạn và nếu như mà bạn thích video này thì hãy cho mình một cái like cũng như là subscribe channel của mình ở đây để chúng ta có thể được cập nhật nhiều hơn và mình sẽ sớm gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bye bye